Công thức làm trắng da trị mụn từ rau sam Những ngày qua, hình ảnh một khay tầm bóp được bán với mức giá 700.000 đồng ở Nhật Bản khiến nhiều người ngã ngửa về ở Việt Nam nó chỉ là một loại quả dại. Thực tế đây không phải là lần đầu tiên một loại quả mọc đầy đường ở Việt Nam nhưng lại được coi là thần dược của nước ngoài. Mới đây, cộng đồng mạng lại được fan xôn xao khi rau sam ở Việt Nam được coi là quốc bảo ở các nước khác. Rau sam là loại rau rất nông dân, dễ trồng, dễ sống, có vị đặc trưng, thanh và hơi chua. Trong rau sam có chứa các vi lượng quý như magie, đồng, canxi, sắt và các loại vitamin A, C. Không chỉ tốt cho sức khỏe, rau sam còn có rất nhiều công thức giúp phái đẹp tận dụng để dưỡng da, trị mụn cực tốt. Cùng tìm hiểu cách đắp mặt nạ rau sam để sở hữu làn da trắng mịn mà không tốn tiền nhé. Chuẩn bị một mớ rau sam Thực hiện sau sam nhặt bỏ hết rễ là úa vàng đi, sau đó rửa sạch với nước để ráo. Cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, lọc lấy nước và bỏ phần bã đi. Sau khi vệ sinh da mặt sạch sẽ với nước, bạn dùng miếng bông tẩy trang thấm đều nước rau sam rồi thoa lên mặt. Cứ thoa liên tục, khô lại thoa tiếp đến khi hết thì thôi. Rau sam rất lành tính nên mỗi ngày bạn có thể thoa vài lần. Sửa lại mặt bằng nước ấm và trà một viên đá lạnh nhỏ để lỗ chân lông xe khít. Điều trị tai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 Ngoài đắp mặt nạ, bạn có thể bổ sung một số món ngon từ rau sam rất có lợi cho cơ thể như rau sam luộc chấm mắm ớt, rau sam xào, gỏi rau sam. Lưu ý, lúc ngủ trưa hoặc tối có thể tranh thủ đắp cả phần xác rau sam lên mặt để dưỡng da. Những người bị nám, sạm đen da cũng có thể dùng cách này. Hỗn hợp rau sam sẽ giúp các đốm nâu, mụn mờ dần và biến mất. Không nên đắp quá lâu tránh ảnh hưởng đến làn da. Bạn vừa xem xong video công thức làm trắng da trị mụn từ rau sam. Hội con gái sẽ bỏ hết kem dưỡng đổ xô đi mua vitamin E khi biết 8 công dụng này. Không phải mỹ phẩm cao cấp nhưng một vỉ vitamin E với giá 17k có tới hàng tá công dụng làm đẹp là con gái bạn nhất định phải biết. một Trắng da Làn da thâm sạm, thiếu sức sống nhanh chóng trở nên mịn màng, căng sáng từ sâu bên trong nếu bạn áp dụng công thức làm đẹp từ vitamin E dưới đây. Qua đó chỉ cần trộn đều một viên nang vitamin E, 3 thìa sữa tươi không đường ra trước bát. Tiếp đó dùng nước ấm làm sạch da rồi lấy hỗn hợp vừa chuẩn bị massage nhẹ nhàng, lưu lại khoảng 20 đến 30 phút rồi dùng nước rửa sạch như bình thường. Áp dụng đều đặn 3 lần một tuần để đạt hiệu quả cao nhất. 2. Trị mụn Hòa tan một thìa muối biển vào trong một bát nước nóng, sử dụng hỗn hợp trên tiến hành xông hơi chừng 20 phút nhằm giúp các lỗ chân lông được thông thoáng. Tiếp đó bạn lấy kéo cắt phần đầu một viên nang vitamin E rồi thoa đều phần dịch lên vùng da bị mụn, lưu lại hỗn hợp qua đêm và rửa sạch vào sáng hôm sau. Kiên trì thực hiện trong một thời gian ngắn để cảm nhận sự thay đổi một cách rõ rệt. 3. Giảm cuồng thâm và bọng mắt chỉ cần thoa vitamin E quanh vùng mắt từ 3 đến 5 phút mỗi tối sẽ giúp bạn cải thiện tình trạng quầng thâm, bọng mắt một cách bất ngờ. 4. Dưỡng ẩm cho da với khả năng làm đẹp tuyệt vời, chỉ cần hòa tan 3 thìa canh nước hoa hồng với một viên vitamin E. Sử dụng hỗn hợp đó thoa đều lên mặt vào mỗi tối trước khi ngủ. Thực hiện đều đặn sẽ giúp làn da thêm mịn màng, căng mượt và mềm mại bất ngờ. 5. Làm mờ vết sạn da Hãy cho một thìa cà phê nước cốt chanh, một thìa cà phê dầu ô liu ra trước bát, dùng thìa trộn đều với dịch bên trong một viên nang vitamin E. Hỗn hợp sau khi đã chuẩn bị xong, bạn thoa trực tiếp lên vùng da bị dạn. Thực hiện liên tục ngày 2 lần để mang lại kết quả cao nhất. 6. Dưỡng lông mi Thay vì tốn tiền đi nối mi, bạn chỉ cần trộn đều một viên nang vitamin E, một thìa cà phê dầu dừa, một thìa cà phê Vaseline dài trước bát nhỏ, dùng tăm bông chấm vào hỗn hợp rồi trải nhẹ trong 5 phút. Thực hiện đều đặn mỗi tối trước khi ngủ để có hàng mi nhanh dài, dày, đẹp như tranh điều khác. 7. Làm hồng môi Chọn đều đường nâu, nước cốt chanh, mật ong ra bát theo đúng tỷ lệ 2, 1, 1. Sử dụng hỗn hợp đó massage nhẹ nhàng trong 3 phút nhằm loại bỏ tế bào chết nhanh chóng. Tiếp tục trộn hai thìa cà phê dầu dừa, dịch một viên vitamin E rồi thoa đều lên môi. Thực hiện đều đặn mỗi tối để có bờ môi căng mọng, hồng hào như vừa đi xăm. 8. Giúp tóc mềm mượt chắc khỏe Làm ướt tóc với nước ấm nhằm giúp các lỗ chân lông được thông thoáng Tiếp đó hãy xay nhuyễn một quả bơ rồi trộn đều với hai viên vitamin E 3 thìa cà phê sữa chua không đường Sử dụng hỗn hợp đó thoa đều lên mái tóc Kết hợp massage khoảng 3 phút giúp các dưỡng chất hấp thụ sâu từ chân đến ngọn Tiếp tục dùng khăn bông quấn chặt rồi ủ thêm 30 phút Cuối cùng gội sạch lại bằng nước để kết thúc quá trình làm đẹp Áp dụng từ 2 đến 3 lần một tuần để có mái tóc óng mượt chắc khỏe tự nhiên bạn vừa xem xong video, hội con gái sẽ bỏ hết kem dưỡng đổ xô đi mua vitamin E khi biết 8 công dụng này. Cách trị mụn đầu đen hiệu quả ngay tại nhà Chắc hẳn ai cũng muốn mình có một gương mặt láng mịn nhưng không phải ai cũng biết cách trị mụn đầu đen làm sao cho hiệu quả. Video sau đây, làm đẹp tự nhiên, xin chia sẻ cách trị mụn đầu đen hiệu quả ngay tại nhà. Gương mặt nhiều mụn đầu đen sẽ khiến bạn mất tự tin trong các quan hệ xã hội, đặc biệt là những bạn có công việc cần giao tiếp nhiều. Chắc hẳn ai cũng muốn mình đẹp trong mắt các đối tác làm ăn, người yêu, bạn bè hay thậm chí là những người vô tình ta gặp mặt. Với khối lượng công việc và cuộc sống tấp nập như hiện nay, không phải ai cũng có đủ thời gian để chăm sóc sắc đẹp cho mình, cùng với sự ô nhiễm của môi trường làm cho mụn đầu đen xuất hiện nhiều trên gương mặt của bạn. Vì vậy hôm nay làm đẹp tự nhiên chia sẻ 4 cách giúp bạn xóa tan mụn đầu đen hiệu quả mà không gây tốn nhiều thời gian để bạn có thời gian cho công việc và gia đình. 1. Sử dụng kem đánh răng Nhiều người nghi ngờ việc sử dụng kem đánh răng nhưng thật ra nó cũng là một cách trị mụn đầu đen hiệu quả. Cách làm bạn dùng một lượng kem nhỏ bôi lên vùng da bị mụn đầu đen, sau đó để khô sau 25 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Có thể sau khi bôi kem xong sẽ hơi rát nhưng không sao, đó chỉ là những triệu chứng bình thường, một chút thôi sẽ biến mất. Thực hiện liên tục mỗi ngày một lần trong 2 tuần sẽ có những dấu hiệu giảm mụn rõ rệt. 2. Nước ép dưa leo Sử dụng một trái dưa leo ép hết ra nước, sau đó bạn thêm hai thìa sữa tươi kèm theo một lòng trắng trứng. Đánh đều tất cả, ta sẽ có được một hỗn hợp. Dùng cọ sạch bôi đều lên da rồi nằm nghỉ thư giãn trong 15 phút. Sau đó rửa mặt sạch bằng nước ấm rồi lau khô bằng khăn sạch. 3. Mật ong một cách trị mụn đầu đen hiệu quả nhất đến từ thiên nhiên, đó chính là sử dụng mật ong, do chứa nhiều các chất chống lão hóa da, đặc biệt là vitamin E nên có tác dụng điều trị mụn đầu đen rất hiệu quả. Cách làm: dùng 3 đến 5 thìa mật ong đun nóng xong để nguội, sau đó thoa đều lên da, để khô kết hợp với nằm thư giãn. Sau khoảng 15 đến 30 phút rửa sạch bằng nước ấm và lau khô bằng khăn sạch. Thực hiện 2 đến 3 lần một tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất. Những cái mụn đầu đen đáng ghét sẽ từ từ mờ dần và biến mất khỏi làn da của bạn sau 2 đến 3 tuần. 4. Hỗn hợp cà rốt cộng sữa chua Cà rốt và sữa chua là hai nguyên liệu chắc chắn hẳn ai cũng biết là rất tốt cho da đặc biệt còn trị mụn đầu đen rất hiệu quả. Khi hai thứ này trộn với nhau sẽ tạo ra một hỗn hợp rất nhiều vitamin E. Đây là một cách trị mụn đầu đen hiệu quả nhất. Cách làm xay nhuyễn cà rốt, rồi trộn đều với sữa chua và xoa đều lên mặt trong 20 phút. Sau đó rửa mặt sạch bằng nước mát, hỗn hợp này còn giúp sát khuẩn trên da mặt bạn, lành sẹo, mở vết thâm. Và để trị mụn đầu đen tận gốc thì bạn nên kết hợp sử dụng với loại kem trị mụn đầu đen để đạt hiệu quả nhất với uy tín cao trên